À, xin chào anh chị, em là Phương đến từ bên à, BTland. BTland là đơn vị chuyên à, phân phối những cái dòng bất động sản kỳ gửi tại à, trung tâm thành phố Phan Thiết và vùng ven của Phan Thiết. Thì anh chị có những cái sản phẩm mà cần bán lại thì hãy gửi cho công ty của bên em. Đó. Thì hiện tại em đang đứng tại khu đô thị Vệ Tinh, Nam An Eco Town. Nam An Eco Town là một khu đô thị cách trung tâm thành phố Phan Thiết chỉ 5 km nằm tại trung tâm của xã Hàm Thắng đó khu đô thị này thì kết nối giao thông cực tốt đi ra quốc lộ 1A thì khoảng 2 km còn đi qua hướng bên này là quốc lộ 28 1,5 km đi lên cao tốc thì khoảng 10 phút cao tốc Bắc Nam đó anh chị mà ở trong này á, thì đi lên Phan Thiết cũng rất là gần ha thì à, bên Nam An Eco Town này có quy mô thì khoảng 6 hecta và có hơn 300 sản phẩm ở trong này đó có thể anh chị thấy là cái mật độ sản phẩm nó rất là ít đó 6 hecta chỉ có khoảng 300 hơn 300 sản phẩm thôi mỗi sản phẩm ở đây thì có diện tích từ khoảng 80 đến hơn 100 mét vuông đó trong khu Nam An có thao này thì làm đường xá rất là rộng này anh chị có thể thấy là đường nhựa có vỉa hè hai bên đó rộng từ 9 đến 12 mét ngoài ra thì ở trong này thì đã đi hệ thống điện hoàn chỉnh nước hoàn chỉnh đó rồi có hệ thống cấp thoát nước mưa ở dưới này đó ngoài ra thì ờ, đèn chiếu sáng là hệ đèn led rất là sáng trong khu đô thị này thì có một cái công viên, cây sân rất là rộng rộng khoảng nửa hecta Đây, anh chị có thể thấy là hiện tại đã trồng cây sân này, rồi làm đường này, rồi ờ, làm luôn cái hệ thống đèn chiếu sáng ở trong đây rất là hoàn chỉnh đèn led đó. Thì hiện tại bên uh, ờ, BTland chúng em thì đang ờ, nhận rất là nhiều cái dòng sản phẩm ở trong khu Nam An Eco Town này có mức giá cực kỳ tốt. Giá chỉ từ 8,5 đến 9,5 triệu một mét vuông một nền vuông đất thổ cư ha đó sổ hồng riêng nó phun thổ cư có mức giá cực kỳ tốt mức giá này thì bằng và thậm chí thấp hơn của mức giá của năm 2019 nữa đó thì à, anh chị có thể thấy là hiện tại bất động sản đang à, gặp rất nhiều khó khăn đó nên một số anh chị mà đầu tư đó thời điểm 2019 thì muốn ra hàng thời điểm này nên để lại cho bên BT Land một cái mức giá cực kỳ tốt để có thể sớm ra hàng ngay trong trước Tết này đó thì anh chị nào mà quan tâm à, đến một cái bất động sản có pháp lý sổ hồng riêng rồi cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh như này đó mà có mức giá cực kỳ tốt nữa thì hãy liên hệ với bên em bên BTland để ờ, bên em sẽ hỗ trợ anh chị về mặt uh, gửi uh, sổ hồng pháp lý rồi uh, gửi báo giá chi tiết đó rồi hỗ trợ anh chị trong quá trình mua bán thì em Phương xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo